xin chào uh, uh, chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và hai bạn nữ xinh đẹp bên kia và toàn thể khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. À. Uh, mình tên là Bùi Minh Vương, năm nay 25 tuổi, sinh sống và lớn lên ở Phú Yên và hiện tại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Uh, điểm mạnh của mình là một người năng động, thân thiện, hòa đồng và đặc biệt là chiều chuộng người yêu. Uh, về điểm yếu là hay nóng tính và hay uh, khó tính với lại người yêu một xíu chơi luôn điểm mạnh điểm yếu luôn mạnh Hay luôn thiệt. yếu luôn mà điều làm công việc gì dạ hiện tại em đang làm việc là nhân sự và hiện tại em đang học lên về thạc sĩ tài chính ngân hàng để bên anh nè à, em hãy tự giới thiệu về mình đi nào à, em chào anh hứa minh đạt em chào chị cát tường em tên là khánh uyên à, năm nay em 23 ờ, tuổi và em đang là nhân viên truyền thông quê em ở đâu dạ em ở vũng tàu em có cần xô xô gì điểm mạnh điểm yếu gì luôn chứ em chị xô quá rồi <laughs> dạ ờ, điểm mạnh của em là nói được ờ, hai thứ tiếng là tiếng trung và tiếng anh em hãy thử sổ một chút xíu đi nào Hi guys, my name is Yun and uh, I'm 23 years old and uh, today I'm glad to be here and to meet everyone. Thank wow. you. Yeah. Thấy chưa? Tại em nó trơn á Vương em vô em sổ chi quá là bên kia sổ lại một chàng luôn thiệt tình luôn á tiếp tục em không sao bên đây tôi còn một chàng trai nữa mời em trai ở ghế màu xanh À, chào chị Cát Tường, chào Hứa Minh Đạt, chào hai bạn nữ xinh đẹp bên kia và mọi người ở đây à, Mình tên là Lữ Minh Trí, năm nay mình 22 tuổi, hiện đang là sinh viên của Đại học MIT Và ngoài ra mình còn có kinh doanh quán ăn nữa à, cần show điểm mạnh điểm yếu mình show luôn bây giờ ta show hết trơn rồi mình show luôn đi trời nhâm nhoi à, điểm mạnh của em là em là người hòa đồng rất là thích uh, kết bạn có thể mối quan hệ mới tài năng thì em không biết hát nhưng mà em có thể đàn được đó không Rồi. biết hát nhưng mà biết đàn cũng là một tuyệt chiêu chứ bộ chị chưa hiểu rõ là là cái chính thức là em làm gì là em mở quán ăn à mở quán ăn là chính là coi như làm ông chủ đó dạ quán ăn ở đâu vậy dạ một cái ở đường võ văn kiệt vậy là mấy cái luôn á hả hai cái gì hai cái dạ. món ăn chuyên về cái gì ừ, hải sản và những món uh, món âu là chính con em sao nè à, dạ em chào anh hứa minh đạt và chị ở cát tường cùng hai bạn ở bên kia à, em tên là hoàng thu uyên ạ à, em năm nay 20 tuổi và em đang uh, kinh doanh bán sỉ quần áo tại quận chín quê em ở đâu à, quê em ở bảo lộc lâm đồng điểm yếu của em là hay quên Em có sở thích là ca hát Mở cửa trái tim nha quý vị Wow Tự nhiên tôi thấy tôi bị điện giật á Bắn qua bắn lại cái tôi bị giật á Chị đạp vào dây điện Chị đạp vào ờ, dây điện Tôi thấy giống như nó lạnh lạnh Giống như có cái gì nó truyền qua rồi dạ. sao các chàng trai của tôi khi chị mở cửa em như bị một bạn nữ áo đỏ áo đỏ là một tiếng sát tình ờ. áo đỏ nào áo đỏ nào cái gì bạn vâng em xin lỗi áo đỏ áo đỏ là chị tường á dạ áo đỏ nào dạ em xin lỗi à, em xin lỗi mò là em xin lỗi bạn nữ là bạn ghế đỏ à, ghế là đỏ khi mở cửa em đỏ. là tiếng sét tình định vào trong tim rồi ồ ồ ồ tía ờ liền luôn hả liền luôn chứ không thể bởi vậy anh chàng này hay lắm liền tay không nói gì luôn để qua dằn mặt cái xong đi về luôn không anh à, khi mà, mà em gặp bạn <laughs> nữ nói chung là khoảng 4 năm em chưa yêu nói chung là lần cũng như lần đầu tiên là em yêu nói chung là em cũng tìm một người mà bạn gái nói chung em rất là run phải bình tĩnh nha phải bình yeah. Dạ. tĩnh phải định thần lại nha hít thở em hít thở em hít thở nè người đàn ông bên kia người ta im lặng cười cười nãy giờ kìa cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa mở ra như thế nào à, cũng có điện giật á chị giật có hơi, điện giật. hơi, giật hơi mạnh à, sắp bung tim em luôn sắp bung tim luôn rồi cảm xúc của hai em gái đi em thấy hai bạn nam rất là dễ thương ừ, một bạn thì trông trẻ một anh thì trông già yeah. trưởng trẻ à. <laughs> trưởng trẻ ừ, em thấy cũng bình thường Ơi. tại vì ờ, đối với em thì hiện tại bây giờ là gia đình là trên hết nên là uh, khi với lại công việc của em á được tiếp xúc rất là nhiều anh trai nên là uh, em cũng chỉ lo là khi nếu mà có tiến tới thì họ sẽ không có thông cảm được cho công việc của mình với lại một cái nữa là em cũng hay quạo á khi mà quen nhau mà cứ phải suốt ngày cầm điện thoại nhắn tin anh ơi em ơi em đang ở đâu ăn cơm chưa làm gì vậy? ờ thôi em làm đi là thôi em cũng giống bạn là em cũng không thích nhắn tin chịu quá trời lắm nhưng mà em cũng giống như bạn này em không thích nhắn tin thà em gặp trực tiếp rồi không lẽ không thích nhắn không thích đồ rồi đi nửa tháng tuần lễ rồi liên lạc không liên lạc với nhau dạ có chứ vẫn phải liên lạc qua giống như là mình sẽ gọi video call hay là gì đó bây giờ vậy nè để cho các bạn có cái sự tiếp xúc đi đạt cho cái sự va chạm nhẹ nhẹ một chút xíu cảm nhận nhau xíu bây giờ ưu tiên em đúng rồi đó tại vì em là người mà chưa có cảm xúc gì hết trơn em qua tặng là xong em xin nắm tay hai anh luôn để em coi có anh nào truyền điện cho em không dạ, em tặng anh ạ dạ, rồi tặng đi tặng rồi xong rồi dạ, em tặng anh ạ hai đứa nắm tay nhau 30 giây nhìn nhau mở lòng ra đi có gì đâu trời ơi nhìn tôi chi nhìn ảnh á anh tin là trí nãy anh đàn cho em hát đó nhìn đi coi có miếng cảm xúc nào chưa được chưa cảm nhận được chưa <laughs> được chưa được. Ờ. rồi xoay qua tới anh này đó nắm tay nhau nhìn ảnh chứ đừng nhìn nói tôi. chung là em đừng có ngại về cái việc nắm tay hay không thì dạ, anh nói chung là rất thoải mái về việc nắm tay nói chung là anh thì tính anh rất là khó nhưng mà đôi khi gặp một người con gái thì rất là dễ rất là chiều chuộng ồ cái người gái <laughs> anh rất khó gặp gái rất dễ rồi tới phiên uh, ờ, chay em qua nắm tay Thôi cái này cái này làm giống như mình là bắt tay với đồng nghiệp rồi giống như một người hai người bạn thân thiết với nhau thì mình phải nắm tay để sao cho tình cảm hơn tình cảm hơn dắt tay đi nhau đến hết đoạn đường này mặc dù cũng hơi rung hơi liếu biếu chút mà nói cũng ngon lành lắm thành câu thành văn lắm <laughs> sao tay anh lạnh quá vậy <laughs> nói đi chị à, thật ra thì mình là người kinh doanh thì vốn mình bỏ ra thì mình sẽ mong là hồi vốn và có lãi nhưng mà vì bạn thì mình sẽ chấp nhận lỗ vốn để mình về chỗ đi chà tôi thấy bữa nay có cái màu máu me tranh đấu ở đây quá nha chị tường anh đại cho em xin nói um, nói đi thoải mái có nghĩa là không phải là em ờ, về hướng với bạn ghế đỏ nhiều hơn hay ít hơn nhưng mà trong của em thì em đều hướng về hai bạn nhưng thật sự trong tâm em đang có một cái vấn đề suy nghĩ suy nghĩ cứ giải đáp nếu mà thật sự phù hợp với em á ừ. thì em sẽ chọn bạn ghế xanh lý do tại vì nếu từ đầu mà em chưa có bức tường chưa có mở cửa ra đó, thì em có chưa có biết hai bạn như thế nào hai bạn nói chuyện như thế nào nhưng mà khi tới bạn áo xanh hình như khi bạn cất tiếng hát lên đầu tiên thì em có một chút cảm xúc đối với bạn ờ, ghế xanh còn khi em không biết thì mới nãy khi nắm tay bạn nữ bên ghế xanh như thế nào nhưng mà khi em nắm tay bạn thì giống như nó có một chút gì đó giống như nó truyền lại cảm hứng cho em thì tính anh rất là khó nhưng mà đôi khi gặp một người con gái thì rất là dễ rất là chiều chuộng là nắm tay bạn ghế đỏ không có hả dạ có hồi nãy tôi đã nói rồi dục tóc là bóc dục chưa gì mở cửa ra sách bọc nè em ơi ok đối với tính của em là ờ, cái gì em làm được sẽ làm được còn không thì thôi chứ không có giống như là đánh nhanh ờ, thắng nhanh em đi chậm mà chắc chậm đâu chậm nãy giờ tôi thấy đi lẹ quá hàng tôi nói không lại luôn bây giờ tôi không hiểu ý muốn gì luôn bây giờ mình cho bạn mấy bạn ấy thêm 30 giây nữa 30 được không giây. hãy bộc bạch 30 giây 30 bắt đầu. giây tự do bắt đầu anh hỏi bạn ờ, áo xanh bên kia thì cứ kia em áo hồng ừ, ừ anh xin lỗi từ từ để 30 giây này là người ta không phải không lùa không có lùa nữa anh xin ờ, gọi hỏi bạn ghế xanh thì cái uh, quan điểm của em là cái về chủ đề mà ví dụ như gia đình tình yêu cái nào đặt quan trọng hơn em nghĩ là cái gì nó cũng phải cần có thời gian á mình nên ờ, tìm hiểu nếu mà hợp thì mới bắt đầu tiến đến Ồ, được cái, cái, cái câu nói của em là nó đúng với ý của anh luôn à, <laughs> cho em hỏi bạn ghế đỏ là ờ, bạn có thích đi du lịch không dạ có à, có thích đi phượt không dạ có dạ, dạ, em, em hết hỏi rồi em hỏi đó rồi. hai bạn gái <laughs> em uh, muốn hỏi là nếu như mà trong một cái tình huống là khi mà xung quanh em có quá nhiều người con trai đấy bà, đương nhiên là tụi em em vẫn có thể khẳng định được là ai là bạn trai của mình và ai là ờ, đồng nghiệp của mình nhưng mà kiểu công việc của em phải thường xuyên tiếp xúc với họ như vậy thì các anh có thì như hồi nãy mình cũng có nói là chỉ cần nói rõ cho mình biết là người đó là ai phân biệt ừ. rõ ràng nhưng thì... mà tại vì em theo như em được biết á là công việc của em á là không ai thông cảm được hết á nên là ờ, có giải thích thì cũng như vậy thôi được làm bạn trai của em thì sẽ có được sự ưu tiên gì khác với là những người bạn thường của em ừ, em nghĩ là em sẽ có một cái phân định rạch ròi với bạn trai và bạn đồng nghiệp phân định như thế nào như là em sẽ quan tâm hơn cho bạn trai em những người khác họ còn muốn ấy nữa thì thì em sẽ ấy ra thì ấy ấy đấy là tại vì em nghĩ là em sợ là tụi em quen thì bị chán á tại vì cứ không nhắn tin suốt thì không có uh, connect với nhau được thì nó... em à em đã làm nghệ thuật rồi trái tim em phải nhạy cảm em phải biết cách làm cho tình yêu của em nó phải thăng hoa và đầy màu sắc chưa yêu mà sao tình yêu nó chán được tình yêu nó đẹp lắm em trời chị 44 tuổi mà chị yêu như gái mới yêu lần yêu như gái mới yêu lần đầu vậy trời ơi trời làm gì có cái chuyện mà tình yêu mà nó chán nó chán là chị trừ khi em không có yêu tình yêu em nó nguội lạnh nó mới chán phải không mấy em và đây là chương trình ghép đôi thần tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Đây là khoảng cách quyết định. Các bạn có 5 giây suy nghĩ và bấm nút lựa chọn. 5 4 3 2 1 Bấm cái này không tháng đàn hỏi coi em có bấm không vậy dạ. không bấm hả vẫn cương quyết khó tính không bấm hả em em chưa cảm nhận được không cảm nhận được ai hết hả dù là cô ấy không bấm nhưng chúng ta vẫn có được một cặp đôi đó là cô gái ghế màu đỏ và anh chàng ngồi ghế màu xanh ôi trời hai người quà để dành, dành... quà để dành cho nhau luôn hả trời à, cái này là tại vì em là rất thích đọc sách và chơi thể thao nên là hy vọng là có thể cùng anh cuối tuần không rảnh rỗi mình gì cuối tuần không rảnh rỗi à, <laughs> cuối tuần rảnh rỗi mình sẽ ờ, đi đọc sách à, hoặc là mình làm một trận bóng truyền cũng được nên là đối với em sách rất là quý và cái cuốn này em rất là thích nên là tặng cho anh để uh, làm kỷ niệm ừ, anh cũng rất thích đọc sách và ra bó hoa hôm nay anh chuẩn bị thì anh thấy hơi tiếc bởi vì nó không đẹp bằng em oh, ghê ghê dữ không nãy giờ ngôn tình không à nắm tay nhau đi hai bạn quý vị ơi một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm oh. mời hai bạn lên đây cưng rồi lên đây, đây. em xin anh đạt với ờ, chị tường cho em xin nói một câu ạ à. em không biết là bạn nữ ờ, có khó tính như thế nào nhưng mà nếu được thì em sẽ dành một cơ hội anh sẽ xin số điện thoại và zalo của em để kết bạn nên mình nói chuyện và tìm hiểu nhau nhiều hơn có thể à. là ngày hôm nay ở đây chưa bấm nút nhưng mà về từ từ Đấy em rồi. sẽ có điện được không lát cho anh cái cơ hội sau chương trình nha à, thì em cũng xin bắt tay bạn nữ một cái tủ tủ bắt à, tay chị đúng <laughs> em cảm ơn chị bắt tay chị và bắt tay bạn nữ trời ơi nhìn tôi chi nhìn ảnh á anh tin là trí nãy anh đàn cho em hát đó nhìn đi coi có miếng cảm xúc nào chưa được chưa cảm nhận được chưa được chưa được. rồi xoay qua tới anh này đó nắm tay nhau nhìn ảnh chứ đừng nhìn nói tôi. chung là em đừng có ngại về cái việc nắm tay hay không thì anh nói chung là rất là thoải mái về việc nắm tay nói chung là anh thì tính anh rất là khó nhưng mà đôi khi gặp một người con gái thì rất là dễ rất là chiều chuộng ồ ghét gái anh rất khó gặp gái rất dễ đối với em sách rất là quý và cái cuốn này em rất là thích nên là tặng cho anh để uh, làm kinh nghiệm ừ, anh cũng rất thích đọc sách và ra bó hoa hôm nay anh chuẩn bị thì em thấy hơi tiếc bởi vì nó không đẹp bằng em oh, ghê ghê